phải này của chúng ta là Copmax này Bên tay trái chúng ta là kinh doanh các ờ, dịch vụ có thế giới động, Bên tay trái là thế giới di động này Tay phải là Copmax và chợ Đà. Đây chợ đầu phố đây cả nhà Chợ đầu phố đây Rồi bây giờ rẽ vô ờ, Bách Hóa Bây giờ em về nhà Đảo Yến luôn đúng không? Dạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chạy vào đảo Yến luôn nha cả nhà ở đây ở đây là ở đây là trung tâm của huyện Đồng Phú rồi nha cả nhà trung tâm thị trấn à, dân cư sinh sống khá là đông bách hóa xanh phía trước này chúng ta nhìn thẳng luôn À, xe rất là đông luôn rồi à, phía cách một căn hai căn khoảng bốn căn thì có vũ à, trụ của Joya bên phải cầu trứng huyện Đồng Phú đây là đường Nguyễn Hữu Thọ một con đường à, sầm tại huyện Đồng Phú khá là đông dân cư rất đông buôn bán mọc lên này hai anarchist này tối đông lắm ồ sáng đóng cửa à tối đông lắm tối đông lắm đúng rồi chị Nhung á mới à, bán cho chị à, cái túi sách cái đây thì à, trước khi à, bất động sản à, à, hình thành ở đây thì chưa đông nhưng mà bây giờ đông lắm rồi coffee à, G4 lên nay các quán cà phê mọc lên nhiều lắm cả nhà ơi rồi bây giờ chúng ta đi thẳng các bạn chỗ trái chứ thôi đi thế thôi đi đi đi đi trái đi từ tiếng số 3 mà chúng ta đi tới uh, huyện Đồng Phú luôn <laughs> đây là trung tâm uh, hành chính của huyện nha à, trên những con đường này, này sẽ là uh, có những cái uh, tòa nhà cũng như là à, những cái cái à, cơ quan nhà nước ở đây bên này có kinh doanh buôn bán này còn đây là trung tâm thể dục thể thao này rất là đông à học ừ, thể dục à, chắc học ở đây quá tham gia hội thì, hội thi hội khế phù đóng trên đường trên đường em trên đường trên đường à, rất là đông đúng không học sinh gì à này đông đông đen đông đen luôn tại vì đây là trường học mà xe xe con xe xe xe xe con ơi xe xe xe xe con ơi à, đông lắm này đây là trường trung học cơ sở này tân phú thì à, dân ở đồng phú này rất là giàu và như nhà nào cũng có ô tô 70 phần trăm tức là không phải là là hết nhưng mà tầm khoảng 70 phần trăm là có ô tô hoặc là có xe máy uh, à, SH gọi là xe xịn còn à, những người chưa có ô tô là những người dòng ngầm đó là họ có tiền nhưng mà họ không có mua à, xe kiểu vậy không biết đúng không <laughs> nhưng mà toàn thấy dân người ta giàu lắm đây nhìn cái nhà đâu biết này rất là đẹp đường này là đường đi thẳng vào đảo yến này cả nhà rồi ở đây à, ai có đất ở đây hay là anh em mà làm bất động sản ở đây cũng vùng tốt chắc chú ờ, cũng như là à, chính chú thì cứ ờ, gọi cho toàn theo số điện thoại là 0972 332 894 thì toàn sẽ ờ, chào khách nha hoặc là ai mà mua thì cứ liên hệ cho toàn luôn thì đương nhiên có người bán thì cũng phải có người mua thì mới giao dịch buôn bán diễn ra đúng không ạ à? vậy thì người mua thì uh, chắc chắn là bán thì giá thấp hơn giá lúc trước rồi còn người mua thì uh, họ sẽ mua được cái giá tốt hơn so với cái thời điểm uh, sốt sốt đất là thời điểm mà hoặc tính của bất động sản cái đó là điều đương nhiên như cả nhà không có làm cái được và đây là đảo yên đây là đảo Yến khu du lịch đảo Yến Sơn Hà ngày đầu tiên ngày đầu tiên mình vào đảo Yến này là năm 2018 thì mình lúc đó chưa có có định hình gì ở khu vực này hết đó nhưng bây giờ thì à, có định hình rồi biết quy hoạch ừ, rõ ràng này kia tức là biết rõ quy hoạch như thế nào luôn hồi trước vợ chồng năm khách ở đây bây giờ chuyển đi hả đi qua bên kia rồi đúng không qua gần bắc bốn à chồng Nam Khánh là hồi xưa làm chung với anh luôn á Bình Vinh Phát cũng là làm chung với anh ở đây ok ok rồi bay em bữa nay anh em đi uh, các nơi hết rồi còn không ai bơi nữa em không ai bơi nữa à, anh đi về nha mình sẽ chạy hướng này luôn này cả nhà hướng này vào Salatao này đây là dự án xanh là thao ngày xưa bạn của mình làm này mình hay nói là lúc đó bạn của mình bán chi cho mình 400 thôi á rồi thì hỗ trợ cho mình vay ngân hàng còn chỉ còn thanh toán cho bạn của mình 100 đến 150 thôi nhưng mà mình cái tình mình lúc đó không có mình xuống mình rồi không biết xe bị sao rồi đây là dự án Sala Thao ngày xưa bạn của mình bán còn bây giờ không biết là như thế nào hiện tại thì ai đang có đất ở đây thì cứ inbox cho mình nha inbox cho mình theo số là 0972 332 894 mình sẽ à, chào khách ở đây thì mình thấy cũng có rất là nhiều nhà đầu tư bán lại á à, anh em chào rất là nhiều thực, thực ra thì bạn của mình bán cái dự án này nhưng mà mình không tham gia mình cũng không quan tâm cho nên mình cũng không biết ờ, ở đây ờ, dụ như con đường này mình không biết là đường gì đường nên chỉ là đường gì thì anh em nào biết thì cứ ờ, inbox cho toàn con nguồn thì cứ inbox cho toàn toàn sẽ tìm hiểu rồi cả nhà xem thấy hay thì hãy nhớ bấm like đăng ký và chia sẻ cho toàn nha gọi cho toàn theo số 0972 332894 xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ